chào anh em nhé video này tôi làm giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu để cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ sân chơi nào anh em nhìn thấy được những cái bộ hồ tài xỉu ở trong đấy mà cái bộ hồ à, mà cái bộ đồ chơi tài xỉu này thì nó hoàn toàn không tang nhé nó hoàn toàn không tang đấy. đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em nhìn hoàn toàn bằng mắt thường nhé đây là cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường đấy cái nắp tài xỉu nhìn mắt thường này thì là tôi sẽ nói qua cho anh em để cho anh em biết sơ qua về cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó và cái cách chơi của nó rất là rất là dễ dàng rất là hiệu quả cho anh em cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này nó là cái nắp rất là bình thường nhá rất là bình thường còn hoàn toàn không tang luôn nhá trăm phần trăm không tang đó thì uh, khi mà anh em đến sân chơi anh em lắc hay là anh em lắc cái nắp này ở sân chơi của anh em ấy thì ờ, cái nắp này nó chỉ có duy nhất một điểm để cho anh em có thể nhìn thấy cái bộ hột bên trong ấy và cái điểm này khi nào mà anh em lấy cái nắp này thì tôi sẽ nói cho anh em cái điểm đó ở chỗ nào Đấy, và đánh dấu cho anh em một cái điểm đó chỗ nào để cho anh em khi mà anh em nhận được hàng anh em sẽ lắc cái bộ hột tài xỉu về cái ờ, điểm đó thì anh em sẽ nhìn thấy được những cái hột bên trong Đấy, đây là cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường mà giúp cho anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu thì anh em nhìn thấy được hột bên trong nó rất là hiệu quả cho anh em nhé thì đấy đây là cái cách chơi tài xỉu mà nó rất là hiệu quả cho anh em đi đánh tài xỉu nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em một vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé đấy thì cái điểm ở chỗ nào cái video này thì ờ, tôi sẽ nói cho anh em cái cái cái điểm của cái nắp bên tôi nhá của cái nắp ờ, tài xỉu này nói chung là cái nắp tài xỉu thì mỗi cái nắp tôi đều làm cái điểm của nó khác nhau hết không cái điểm nào giống với cái điểm nào ở cái nắp tài xỉu à nhá thì cái nắp này Đấy, tôi đã để cái điểm đó ở ở bên này đây ở chỗ này chỉ luôn cho anh em biết thấy nha chỗ này nhá thì khi nào mà tôi lắc tôi sẽ lắc cái hột nó về phía này thì tôi sẽ nhìn thấy được cái hột bên trong nhá như chén này thì là nó có con ngũ này Đấy, con ngũ thì là con ngũ và con ngũ và lục Đấy, ngũ và lục thì là đánh tài rồi đúng không anh em ngũ lục thì anh em đánh tài rồi kết tài mở này đó ngũ và lục này đúng không anh em tiếp tục nhá đấy khi nào mình lắc sẽ lắc hết cái hột về cái điểm đấy về cái điểm mà anh em đã biết thì là anh em sẽ nhìn thấy được những cái bột hột bên trong cách chơi tài xỉu rất là hiệu quả nhá thì chén này tôi à, chỉ nhìn thấy một con duy nhất là con à, nhị thôi con nhị thì là chắc chắn là anh em đánh xỉu còn các anh em mà không nhìn thấy hột thì là chắc chắn rồi mật tứ và mật nhất thì là anh em sẽ không nhìn thấy gì Đấy. thì anh em vẫn đánh xỉu đen lắm thì anh em về được ba con tứ thì là anh em về về tài thôi đấy vì là cái đấy thì là anh em đen đen phải chịu nhé mở cho anh em này đấy 442 này đúng không rất là hiệu quả ấy trái này tôi đánh tài tiếp này đó thì trái ờ, này ờ, nó hơi lỗi để nhìn thấy con lục mở hơi nhanh tiếp tục đấy như trái này đánh tài lại này đó tài này đúng không Đấy, đây là cái đĩa tài à, cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường Đấy, khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì anh em sử dụng cái nắp này thì anh em sẽ nhìn thấy khoảng tầm 80 phần trăm bộ hột ở bên trong Đấy. thì cái nắp này khi mà anh em đi lắc kể cả những người đứng đằng sau hay là những anh em nào mà ngồi gần thì anh em cũng không thể nhìn thấy được cái điểm đấy cũng không nhìn thể nhìn thấy được cái hột bên trong nhé đảm bảo cho anh em luôn thì khi anh em mà đến cơ sở anh em test hàng hay là gửi đồ về cho anh em anh em test hàng cảm thấy ok thì anh em lấy hàng còn không ok thì anh em trả lại đồ cho tôi Đấy. thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em xem video nhiều đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em